Vâng, buổi tối ngày hôm nay em lại tiếp tục ờ, gửi đến cho quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với một căn nhà đang được uh, gia chủ giảm giá lên đến khoảng uh, ờ, 800 triệu đồng nha quý vị. Và căn nhà này thì uh, với thiết kế và xây dựng một trệt và hai tầng lầu và cũng như là công năng sử dụng nhà mình là khu vực uh, sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp. Và nhà mình thì có 4 phòng ngủ nha quý vị và có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha. Với căn nhà mình là một căn nhà mặt tiền đường thông và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mua để mở văn phòng là công ty cũng như là tiệm nail và buôn bán về hàng tạp hóa thì đều được nha quý vị và đây là một vị trí một con đường này một con đường rộng lên đến khoảng 7 ờ, m và một con đường thông và căn nhà chúng ta thì ờ, nằm trên vị trí ngay trục đường của đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay đối diện với lại siêu thị Lotte nha quý vị và ngay ờ, gần với lại ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Lượng nha với một vị trí nằm ngay khu trung tâm và căn nhà này thì có diện tích là ngang 3m3 và độ sâu là 15m và nhà mình là nhà một sẹc và một trục của đường nha quý vị Đường thông Thuận tiện là gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mở văn phòng công ty à, Về kinh doanh buôn bán Cũng là mở tiệm nail xì ba đều được nha quý vị Và đây là con đường à, thông à, qua này Căn nhà mình nha quý vị với căn nhà này thì à, giá hiện tại của căn nhà chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng thôi Và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí và mua căn nhà này nha quý vị Một căn nhà với thiết kế và có một phòng ngủ bên dưới thường trệt Dành cho riêng cho người già nha quý vị Đấy, với à, căn nhà mình thì có chính là hướng Bắc nha Phù hợp cho những ai thực mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha quý vị Và với à, nhà mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha Thì à, những ai đang xem và quan tâm đến căn nhà này và đang có nhu cầu mua cho mình Thì có thể là xem video và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị căn nhà mình thì ngay sát với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức và nằm ngay khu vực trung tâm nha. Thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa để ở hoặc là mướn phòng công ty kinh doanh buôn bán đang ngành nghề nhé quý vị Đấy, với căn nhà thì uh, xây dựng rất là đẹp và full nội thất đầy đủ hết rồi với từ những bộ sofa cho đến tivi giường tủ và có bàn uh, trang điểm cũng như là có tủ lạnh và điều hòa đầy đủ hết nha quý vị một căn nhà đã được gia chủ là có thiết kế uh, camera đầy đủ hết cho căn nhà mình nha mọi người Vâng thì ở bên ngoài sẽ được uh, thiết kế với một lớp cửa sắt và được gia chủ làm bốn cánh này Đấy, nhà mình thì ờ, gồm hai lớp cửa nha quý vị. Và bên ngoài thì cũng được gia chủ ờ, thiết kế cho gia đình chúng ta với một cái um, uh, ổ khóa phân tay rồi. Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân này, khoảng sân này rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị. Thuận tiện gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa uh, một lớp cửa nhôm Silva và kính cường lực mây ly nha quý vị. Và bên trong thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, không gian cũng như là khu vực phòng khách của căn nhà mình. Bên trên thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những các hệ thống đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị. Một căn nhà đường thông và mặt tiền đường thuận tiện gia đình chúng ta vừa mua ở và mua để mướn phòng làm công ty kinh doanh về buôn bán thì căn nhà này đang được gia chủ chào với giá bán chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng thôi và thương lượng cho những khách hàng nào thiện chí nha quý vị Bên dưới khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một cái tivi màn hình 65 in và một bộ sofa kèm theo là những các cái tủ để những các cái mũ nón, áo mưa và giày dép như quý vị. Bên trên thì à, sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led cũng như là những các cái à, trần thạch cao này và những các cái trang trí bên trong nha quý vị. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp và cuối đằng sau của căn nhà thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng ngủ cho người già ở bên dưới tầng trệt cũng như là khu vực uh, uh, uống nước ở đường sau của căn nhà mình. Đấy và đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái um, khu vực uh, ờ, giữa mặt bên ngoài này và cầu thang thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với những mặt đá hoa cương. Tay vịn uh, bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt cũng như là kết hợp với lại đèn chiếu sáng như quý vị. Và bên đây thì sẽ được gia chủ trang trí với những các cái đèn sáng này một căn nhà phải nói là xây dựng rất là đẹp và ở đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở bên dưới tầng trệt nha quý vị và có khu vực à, tủ bếp và ở bếp đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình à, khách hàng chúng ta với một cái à, tủ lạnh hai cánh và hãng là hãng Aqua nha quý vị và đường sau thì à, chúng ta sẽ có một à, à, không gian ngồi à, thư giãn uống trà này cũng như là thiết kế với phòng ngủ đường sau đều được nha quý vị đấy và với căn nhà mới đẹp và gia chủ có tặng nội thất cho gia đình mình Khu vực đằng sau thì ờ, chúng ta sẽ có giếng trời để lấy rỗ và lấy ánh sáng ở ngay à, cuối của căn nhà mình nha quý vị. Một căn nhà đã được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ hết rồi. Và hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng à, bắc nha quý vị. Và diện tích của căn nhà mình là ngang 3m3 và độ dài là 15m và xây dựng với 4 à, phòng ngủ và một trệt thì hai tầng lầu nha quý vị. Đấy, đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có một cái à, không gian khu vực ngồi uống trà này ở đường sau của căn nhà mình và có thể là gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ đường sau đều được nha quý vị nhà mình đông người thì sử dụng à, phòng ngủ đường sau đều được nha và ở đây thì chúng ta sẽ tham quan cái à, không gian thiết kế ở bên dưới tầng trệt của căn nhà mình với toàn bộ những các cái thiết kế rồi thì à, di chuyển lên khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan đến hai phòng ngủ nha quý vị và nhà mình thì có bốn phòng ngủ và bốn nhà vệ sinh Có phòng thờ và khu vực sân phơi, phòng giặt Và sân thượng khu vực đường trước nha quý vị Nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là lệch tầng nha Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đường sau Và sẽ có phòng vệ sinh luôn này quý vị Đấy với à, vệ sinh có vòi tắm hoa sen Và cửa thì được gia chủ làm những cái chất liệu cửa là cửa à, nhôm xin và kính cường lực 10 ly nha quý vị Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy và kết hợp trang trí với những cái đèn trang trí bên trong của căn nhà mình khá là đẹp và tuyệt vời nha quý vị Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và được gia chủ tặng nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình một mẫu nhà với à, thiết kế theo phong cách hiện đại và xây dựng à, lệch tầng và với 4 ờ, phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Khá là tuyệt vời nha quý vị. Khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái um, phòng vệ sinh và có phòng ngủ uh, đường uh, trước của căn nhà với những các cái ban công, những các cái uh, ghế uh, đu này, ghế uh, ghế xích đu nha quý vị. Để đây để ngồi uh, khu vực đằng trước của căn nhà mình nha mọi người. Và trang trí với những các cái cây xanh Bên trên thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng và kết hợp với lại trần thì được đóng ờ, trần gỗ rồi. Khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái um, uh, giường này và được gia chủ trang trí với những các cái họa tiết bên trong tạo thêm phần đẹp và sang trọng cho căn nhà mình nha mọi người. Đấy, với căn nhà này thì đang được gia chủ giảm giá cực sốc Chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha Nhà này thì trước chủ nhà đang kêu giá với là 6 tỷ um, 6 tỷ 3 6 tỷ 4 rồi Mà giá này thì à, chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng Giảm cực mạnh Đấy và cắt lỗ bán luôn cho quý vị mình nha Giảm lên đến 1 tỷ đồng nha hơn 1 tỷ rồi 1 tỷ hơn 1 tỷ đồng nha mọi người Đấy và có đường thông Đường này thì à, gia đình mình à, thuận tiện kinh doanh buôn bán Trước là 6 tỷ từ 6 tỷ rưỡi lận Mà nay chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 500 thôi Đấy giảm lên đến 1 tỷ đồng rồi nha mọi người và khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có cái um, phòng uh, phòng vệ sinh ở đằng sau của căn nhà mình. Và cũng như là có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng đường trước này. Đấy, khu vực để máy giặt và phơi đồ quần áo khô đường trước của căn nhà. Thì uh, chủ nhà cũng trang trí này. Những các cái à, trang trí bên trong khá là đẹp nha và rất là bắt mắt nha. Căn nhà này thì chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi và còn thương lượng nha quý vị